không ấy nhà thì để hồi tao về xin sao đi cắt luôn đã mới cái bà lớn là ăn cắp xài rồi chừng nó lớn chút xíu nữa rồi ăn cắp cái gì nữa xe cộ ha lớn mà con đi lớn à lớp năm hay con đi làm hồ rồi lớp năm nghỉ học đi làm hồ hả à? không không nữa đi làm hộ không làm hộ có kiếm tiền không mẹ kiếm cái dễ ha ăn được mấy lần rồi bốn lần à. người lớn thích quá chứ mày mày cắp xe mày luôn quá ờ không vào mày cứ lậu rồi còn sao sao không em biết ông ca em đang ghét đó cái gác gì ông bắt dính thì ông xử đi chứ sao có thằng nó vô nó khó lắm đó tao báo nó một cái thì thôi nó ra mình đó cắp cái xài về đi về đi bỏ hồ ăn cắp nè